Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc vẫn trong tình trạng nhiều mây, sương mù nhiều nhưng mưa nhỏ mưa phùn chỉ còn xuất hiện ở khu vực ven biển cũng như các tỉnh thành vùng đồng bằng Bắc Bộ và thời gian mưa cũng ngắn lại. Đến trưa và chiều do vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng dần. Cùng lúc thì vùng tác động của đới gió ẩm cũng thu hẹp lại nên khu vực này sẽ giảm mây chuyển nắng nhẹ. Hiện tượng nồm ẩm cũng sẽ giảm dần và chấm dứt trong những ngày cuối tuần này. Nền nhiệt ngày tăng lên mức từ 24 đến 27 độ, còn với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng sớm hơn, nhiệt độ trưa chiều ở các khu vực này dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên dự báo từ khoảng đêm 13 tháng 2, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ được tăng cường xuống nước ta, khiến trời chuyển mưa rào rải rác trở lại, kéo dài đến hết ngày 14 tháng 2. Từ ngày 15 tháng 2, trời chuyển tạnh giáo, đồng thời nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét, không khí lạnh yếu đi vùng áp thấp phía Tây mở ra cũng làm thời tiết miền Trung thay đổi rõ rệt. Trong sáng sớm nay ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mây nhiều nhưng mưa chỉ còn vài nơi. Đến trưa chiều khi có tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, khu vực này trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ ngày tăng lên mức từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thì trời nắng mạnh với nhiệt độ đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Sau đó cũng từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Trung Bộ có thể sẽ đón một đợt mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Đồng thời các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Định trời chuyển lạnh. Nắng nhiều nhiệt cao cũng là xu hướng thời tiết ở các tỉnh thành phía Nam trong ngày cuối tuần. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa chiều ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng là từ 30 cho đến 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ các Đun dao động trong khoảng là 33, 34 độ.